chào các bạn hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp trình viên cho thị trường nội địa nhật bếp có hiệu là Ginai KGE 80 SL đây là nội thất bên trong của bếp đây bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp bếp thì có nắp che chữ lửa bằng inox hai cái vòng để đặt tiền đây là ừ. đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè có vỉ nướng bằng inox bếp này thì trong ờ, lò nướng còn rất là đẹp đây ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với uh, bếp ga Việt Nam thứ nhất bếp ga Nhật được nhập từ Nhật về sử dụng rất là bền thứ hai là rất là an toàn đây là cảm biến phá ga tự động đây cái đầu giống cái đầu ở hàng thì khi mà gió thổi tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì cái cảm biến này sau 5 7 giây á, nó sẽ nhận được tín hiệu nó sẽ tự động phá ga lại rất là an toàn thứ ba là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi ờ, có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 320 thì tôi sử dụng được khoảng 2 tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn 150.000 ờ, <clears throat> tiền ga thôi rất là tiết kiệm bây giờ tính năng đầu tiên á, tôi cũng sẽ thử là phá ga khi gió hỏi tắt lửa tôi sẽ mở hai nước nóng nè và một ít nướng ngọn lửa xanh đẹp thì bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi ờ, làm tắt lửa đây sẽ chỉnh nhỏ lửa cho ba bếp luôn sau 5 đến 7 giây á cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm mỹ nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đó tự động phá ra nè và kèm theo tiếng bếp đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến chạm đáy nồi nè khi mà nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ga thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới phá đây tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ga khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn bị lõm lên á không tiếp xúc được đầu qua cảm biến cho dù các bạn nấu độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á nó đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè cho nên đó, khi chúng ta sử dụng một bếp đó, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam nhưng pin con ó con thỏ nè bên này sử dụng cho ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả loại pin này rất là kém dành cho bếp ga nội địa Nhật nên các bạn hãy tránh ga đây bếp uh, nấu bên trái uh, tự động giảm nhỏ lửa nè ở à, cái à, vị trí à, điều chỉnh ga là vị trí lớn nhất đây bây giờ các bạn có tăng giảm đi nữa ngọn lửa sẽ không có tăng giảm nhiều lửa dọc nữa nó có nhiệt độ cao đây đây 226 à, 234 độ nè tiếp bên trái nó tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau đã đồng thời hai hai bếp đã tự động giảm nhỏ lửa nè đây bếp nấu bên trái của tôi đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn nồi đây công tắc thì vẫn còn đang mở đây đồng thời bếp bên phải cũng vậy cũng đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn nồi đây công tắc thì vẫn còn đang mở thì để khắc <coughs> thì để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay hai cục pin đại nè bằng một <coughs> bằng một cục nguồn 3V để sử dụng hai cho pin thì cái đầu chờ tôi đã gắn sẵn nè về nhà các bạn cắm vào đó các bạn cắm vào điện nè đây. đây bếp sử dụng à, nguồn 3V hoạt động bình thường và đi kèm theo <coughs> đi kèm theo nguồn 3V đó là một cặp pin cũ zin hay bếp về à, pin này à, các bạn về sử dụng cũng được à, khoảng à, 3 đến 4 tháng đây là phòng ngừa để cấp điện thôi để à, khi mà cấp điện á, thì các bạn sử dụng pin thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi cũng có ăn kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta nấu nướng những món ăn mà biết thời gian chính để thực hiện được thời gian từ 1 đến 60 phút thì các bạn mượn vào cục nguồn 3V nè các bạn cắm vào ổ cắm hẹn giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện đây tôi sẽ chỉnh ờ, thử hai phút ha đây tôi sẽ ờ, thử hai phút cho ổ cắm hẹn giờ còn đối với tất cả các dòng viết ga nội địa Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van nam lốt 345m van này nó cho có lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả <clears throat> vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh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 và các bạn đừng quên bấm vào cái biểu tượng chuông bên cạnh để đăng ký để xem những video hữu bếp nội địa nhé nhật mới nhất của bếp ga nhật á thì có lò nướng nhất là tiện lợi nè các bạn nướng thì nướng nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân đỡ có phải à, mắc công đi phải nhúm à, lửa than như kiểu nướng truyền thống có lò nướng tiện lợi nè khi nướng thì các bạn nên cho nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô Đây. ổ cắm đó hết thời gian nè thời gian hạn 2 phút đó hết nè bếp đã tự động tắt lửa và phá ra đây, công tắc thì vẫn còn đang mở đây bếp này thì có nắp che chữ lửa bằng inox cái nắp che chưa lửa bằng nắp á mình không có sợ bị một chân như, <coughs> những loại nắp sắt nè nắp sắt mình sờ gian nó bị một chân như thế này còn tác dụng của nắp che này á, giúp ngọn lửa xè ra hoạt động đúng tính năng của nó qua <coughs> bếp ga Nhật á rất là tiết kiệm ga qua thực tế khách hàng đã sử dụng bếp á, trong 2 năm á cái tiền bếp mua ban đầu á mà sử dụng trong 2 năm cái tiền tiết kiệm ga được á nó bằng cái tiền bếp mà các bạn đã mua nó rất là tiết kiệm ga còn đây là nút gian xào đồ khô đây các bạn giữ 3 giây đây khi cái sàn này sáng đỏ lên nè thì ở chế độ này á thì thông thường cái đầu que cảm biến này nó nhận được 250 độ nó sẽ tự động tắt lửa và phá ra khi các bạn chọn ở chế độ 3 giây á cái đầu que cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp ta gian xào đầu khô nó sẽ gian xào nó lâu hơn bếp thì được bảo hành một tháng nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện thì vừa rồi tôi đã thử hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau